Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ về thông tin và tư vấn đầu tư của Đào Nguyễn Official. À, tôi xin giới thiệu tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn về đầu tư khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận phía Nam, à, bắt đầu từ Đà Nẵng trở vào. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn à, một cái à, chủ đề đó là những cái tài sản cái bất động sản nào mà đầu tư vốn ít thôi nhưng mà nó cũng có khả năng tăng lời cao ha thì à, để chia sẻ cái quan điểm này thì cái này là thuộc quan điểm cá nhân của tôi à, cũng như là cái à, kinh nghiệm à, của tôi chứ không phải là ừ, tất cả mọi thứ nó phải đều là như vậy ha theo tôi á à, cái mà có thể sinh lời cao nhất đó là đất nền à, đất nền tại vì à, cái việc mà quỹ đất ở trong thành phố thì nó đã hết à, thì những cái đất ở vùng ven thì nó sẽ tại vì khi mà dân uh, tập trung về thành phố rất là nhiều ha, à, và tại vì họ có nhu cầu uh, ở để mà sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thì bắt buộc họ phải mua nhà hoặc thuê nhà à, và có thể là nếu mà họ không có đủ tiền mua nhà thì họ thuê nhà thì những cái nhà đầu tư uh, họ sẽ mua những cái uh, mảnh đất ở vùng ven và sau đó họ xây những cái khu nhà trọ hoặc là xây những cái uh, nhà nhà phố mà là cũng vừa phải thôi họ có thể là bán lại để họ thu lợi nhuận thì đó là lý do tại sao là đất vùng ven à, khi mà bạn mua à, thì nó có khả năng tăng lời cao hơn à, là cả những cái à, loại hình bất động sản khác à, và thường á, là khi mà bạn à, nếu mà bạn mua đất á, thì bạn à, có thể để đó à, một thời gian sau khi mà nhu cầu nó lên họ mua à, bạn có thể là bán được ha thì bạn không phải đổ tiền quá nhiều trong cái việc và là bạn phải mua một ngôi ngôi nhà tại vì khi mà mua đất thì bạn không phải là xây ngay à, trên đó ờ, rồi bạn cũng phải đổ tiền để mua để để xây dựng và mua những cái trang thiết bị để mà mà làm cái ờ, thiết kế nội thất ở trong đó nhưng mà à, cái đó cũng là cái một cái cách hoặc là những cái à, những cái nhà đầu tư họ cũng có thể là mua mua đất họ xây những cái nhà và sau đó nếu mà họ cảm thấy là cái khu vực đó đang có nhu cầu thật à, nhiều ha họ sẽ xây và họ à, hoàn thiện những cái căn nhà họ bán cũng là một cái cách để kinh doanh đất nền ở các à, đô thị nó hết à, thì những cái đô thị vùng ven thì nó cũng vẫn còn vẫn còn đất nhưng mà bạn à, phải xem xét kỹ cái vấn đề pháp lý đối với cái loại đất ha tại vì à, vùng ven cũng có những cái à, vùng mà đất chưa được chuyển đổi và bạn phải xem xét rằng là đất đó có bị quy hoạch hay không có được phép chuyển đổi hay không ha và vị trí đó nó có tốt hay không rồi những cái cái giao thông ha cơ sở hạ tầng cơ sở giao thông nó có đồng bộ nó có kết nối hay không nó có thuận tiện tiện cho cái việc đi lại hay không nó có những cái tiện ích mà có thể là kết nối bạn cái cái chỗ mà bạn mua nó có thể là à, kết nối với những cái tiện ích để cung cấp những cái nhu cầu cơ bản của cuộc sống của những cái người mà người ta nếu mà người ta ở đó hay không ha chứ còn nếu mà bạn mua đất ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh à, mua mà cũng không biết rằng là mua rồi những người mà họ sẽ mua lại của bạn là ai họ mua họ để làm gì à, và khi mà mua mà không xác định ra như vậy thì khi mà bạn bán nó rất là khó và cũng không có thể nào bán được ha đừng có nghĩ rằng là cứ đất là mình tôi đi mua đất tôi đi ờ, tới một cái chỗ nào đó nó rẻ thật là rẻ à, khỉ ho còn thấy cũng được à, mua rồi để vết đó thì trước sau nó cũng lên không ha chưa chắc là nó sẽ lên ha mà có thể là bạn sẽ để đó hoài bạn không bán được tại vì à, cái việc mà là đất nó có lên hay không tùy thuộc vào cái việc mà là đô thị hóa nó có phát triển tới cái khu đất đó hay không rồi các chủ đầu tư lớn họ có làm cái dự án hay là cái gì mà có gần cái lô đất của bạn hay không à, thì cái việc mà khi mà bạn đi mua đất thì bạn phải nghiên cứu rất là kỹ à, ví dụ như là bạn nghĩ rằng là à cái khu đông à, hạ tầng cơ sở giao thông à, phát triển đang rất là mạnh mẽ và nhà nước quyết tâm đầu tư đổ tiền đầu tư vào những cái cơ những cái hạ tầng như vậy tại vì à, khu đông sân bay long thành chắc chắn phải phát triển và những cái cảng biển lớn cảng nước sâu hả, đang làm và chắc chắn phải phát triển thì uh, nhà nước tập trung vào đó thì chắc chắn khi mà bạn mua đất ở khu đông ở chính giữa ha bạn sẽ ví dụ như vậy uh, ở uh, long thành uh, và thành phố hồ chí minh thì đất ở cái khu vực ở chính giữa ha ở kia ở trên giữa Long Thành và thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể là mua ở đó tại vì họ sẽ làm những con đường à, cao tốc hay là những cái đường à, về à, metro kết nối phải kết nối với lại sân bay Long Thành hay là kết nối với những cảng biển thì à, xe cộ mới lưu thông được ha thì cái quy tắc đầu tư là như vậy bạn phải mua ở những nơi mà có thể phát triển à, thì bạn hãy mua ha rồi hoặc à, có một cái à, cái phân khúc khác đó là nhà phố nhà phố thì bạn có thể là mua nhà phố để mà à, bán lại à, với cái ờ, tại vì nhu cầu ở lúc nào cũng có hay là nhu cầu mà họ sẽ mua và họ sẽ làm những cái căn hộ uh, những cái apartment nhỏ nhỏ để họ cho thuê những người mà đang sinh sống và làm việc tại uh, thành phố Hồ Chí Minh thì họ sẽ thuê để họ ở họ đi làm ha thì uh, bạn có thể là mua những cái nhà cũng được Ờ, và nhưng mà bạn cũng phải cần nắm những thông tin quy hoạch ở cái khu vực đó có bị ờ, quy hoạch hay không ờ, rồi có được sửa chữa cơi nới lên hay không ví dụ như nó nằm ở ngay cái đường bay của của máy bay ờ, đường lên hoặc đường xuống của máy bay thì chắc chắn một điều rằng bạn không thể nào cơi nới được tại vì nó cái uh, ờ, quy định hạn chế cái chiều cao ha hoặc là bạn mua ở ngay những cái uh, trong những cái khung mà nó đang bị quy hoạch treo bạn không hỏi rõ nó bị quy hoạch treo thì hoặc là người ta đang làm cái chuẩn bị làm cái dự án nào đó thì khi mà bước vào những cái quy hoạch như vậy thì bạn sẽ bị uh, chôn vốn ở đó và cái việc mà bạn không có thể nào uh, sửa sang hay là nâng cấp cái tài sản của bạn thì cái việc mà cho thuê cho mướn hay bán lại cũng rất là khó khăn có thể là sẽ bị lỗ nên cái việc mà khi kinh doanh nhà phố bạn cũng phải là uh, xem xét uh, về pháp lý phải rõ ràng uh, bạn có thể là mua nhà hoặc đất À, tại những cái khu mà dự án à, chủ đầu tư hiện nay các chủ đầu tư vẫn có thể à, vẫn làm những cái dự án có cả nhà lẫn đất ha nếu bạn thích đất để bạn à, không phải xây dựng thì bạn có thể là bạn mua ở trong những cái dự án nó ờ, họ có bán đất nhưng mà họ vẫn quy định cái thời gian sau bao nhiêu năm thì bạn phải à, xây dựng à, và có một vài cái dự án ha bạn phải nên à, chú ý cái việc này à, nhà được xây dựng trong dự án thì họ sẽ quy người ta sẽ xây dựng đồng loạt ví dụ á, là nhà trong dự án họ sẽ xây dựng thành từng thành khối luôn ha tức là họ sẽ à, đổ móng đổ làm sắt thành nguyên một khối à, và cái việc mà là à, bạn phải hỏi xem rằng là cái việc sau này bạn, có thể là cơi nới hay không có thể sửa chữa hay không cái đó đó nó rất là quan trọng ha và ví dụ như là bạn à, chấp nhận là ví dụ nhà của bạn là một trệt hai lầu nó luôn luôn là như vậy bạn không có thể nào mà xin à, xây thêm được Ờ, thì bạn ờ, nếu bạn chấp nhận cái điều đó thì bạn sẽ mua hoặc là có những cái, cái khu đất sẽ không khu nó không có bắt buộc là bạn phải xây à, một trệt hai lầu hoặc là một trệt bốn lầu tùy thuộc vào bạn thì bạn cái đó là cái tùy thuộc vào cái ờ, nhu cầu của bạn bạn nhưng mà bạn phải hỏi rõ bạn phải hỏi rõ điều đó để sau này bạn không có nghĩ là ôi sao tại sao hồi xưa tôi không biết mà tôi có thể mua mà những bạn môi giới bạn không tư vấn cho tôi ha tất cả mọi thứ nó đều rõ ràng ở trong hợp đồng và bạn chắc chắn bạn phải coi bạn phải hỏi ha đất này là thời hạn bao lâu thì bắt buộc phải xây mà khi uh, sang nhượng thì có quyền có có bắt buộc phải xây rồi mới được sang nhượng hay không có nhiều dự án ha không cho phép sang nhượng chỉ khi mà bạn xây rồi mới được phép sang nhượng thì phải hỏi rõ điều đó hoặc là còn một vài những cái dự án mà à, chủ đầu tư họ sẽ bán nhà sẵn họ bán nhà sẵn thì bạn có thể là bạn sẽ đóng tiền theo tiến độ à, và trong vòng 1 ờ, 2 năm ờ, sau khi mà bạn đóng uh, hoàn tất cái thủ tục và hoàn tất tiền thì bạn sẽ được nhận nhà và sau đó bạn có thể là sử dụng theo cái cách bạn muốn hoặc là một vài cái chủ đầu tư nước ngoài là họ chỉ cần phải bạn chỉ cần phải đóng 50 phần trăm thôi 50 à, phần trăm cái giá trị của căn nhà tới đó thôi ha theo cái thời cái thời hạn đóng theo tiến độ tới 50 phần trăm là bạn ngừng khi nào mà bạn nhận nhà thì bạn mới đóng 50 phần trăm còn lại để nhận nhà thì cái lúc đó bạn có thể là uh, nhờ ngân hàng uh, hỗ trợ vay vốn để mà thanh toán cho chủ đầu tư hoặc là bạn có thể là uh, bán đi ở cái khoảng thời gian đó để bạn có thể là thu được thu lại cái lợi nhuận mà bạn mong muốn đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn gửi các bạn à, để các bạn xem xét khi mà đi đầu tư mong rằng cái việc đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo